Xin kính chào anh chị khách hàng, video này Giang sẽ chia sẻ lại cái vỏ hàng của dự án quách Westgate để anh chị khách hàng cùng nắm qua nhé Thì um, đây là những cái thời điểm tốt nhất và là những cơ hội cuối cùng để anh chị khách hàng nào có quyết định muốn mua một căn hộ tại dự án quách Westgate Thì hãy sở hữu ngay trong thời điểm này Tại vì uh, trong vòng uh, chỉ trong vòng một tuần lễ đến uh, hoặc là cuối tháng 6 này Thì chủ đầu tư An Giang có ký một cái hợp đồng B2B với một cái doanh nghiệp bên nước ngoài là họ sẽ mua lại tất cả những căn còn sót lại của dự án à, Westgate à, ở các tháp tháp A, tháp B và tháp D để mà An Gia có thể tổng kết lại giỏ hàng cuối cùng để tiếp tục mở ra tháp C thì tháp C chắc chắn giá nó sẽ tăng so với những tháp còn lại Chính vì vậy đó là một cơ hội tốt để anh chị khách hàng sở hữu trong cái thời điểm này và anh chị nên nhanh tay thì ngoài cái việc anh chị mua những cái giá ưu tiên ưu đãi trong giai đoạn đầu của tháp A, B và D thì anh chị còn được chủ đầu tư An Gia tặng thêm cho anh chị một lượng vàng khi mà anh chị sở hữu ngay. Và đối với những tầng như à, tầng 4, tầng 13 anh chị tặng thêm 5 chỉ vàng nữa, tổng cộng là một lượng gửi vàng để anh chị sở hữu ngay một căn hộ với giá trị tốt nhất. Tại sao những doanh nghiệp nước ngoài họ lại sẵn sàng bỏ tiền ra để họ mua gom hết tất cả những căn hộ này? ngay cả những doanh nghiệp nước ngoài họ thấy được giá trị bất động sản khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Chính vì vậy họ mới quyết định mua toàn bộ những căn còn lại nhưng mà chủ đầu tư An Gia vẫn tạo cái cơ hội cuối cùng cho những nhà đầu tư để sở hữu ngay được những cái căn còn lại của thấp A, thấp B và thấp D. Anh chị hãy nhanh tay vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Thì như chia sẻ nãy giờ anh chị cũng thấy là Giang cũng có quay flycam để anh chị thấy trực tiếp về dự án Westgate. Tiến độ xây dựng rất là nhanh anh chị khách hàng nhé. Thì dự án của mình đã có phép xây dựng nên anh chị yên tâm hoàn toàn về cái tiến độ xây dựng tại vì đơn vị xây dựng là tổng thầu Ricon Ricon là một trong những đơn vị hàng đầu của Việt Nam và họ đã phát triển những dự án đình đám anh chị có thể tìm hiểu trên trang web của Ricon.vn để anh chị à, à, rõ hơn về à, đơn vị xây dựng Ricon tốc độ xây dựng của họ rất là nhanh khi họ mà quyết định xây dựng cho một chủ đầu tư một dự án bất kỳ thì họ coi rất là kỹ về chủ đầu tư đó như thế nào năng lực họ ra sao họ mới bắt đầu bắt tay vào à, ký hợp đồng và triển khai xây dựng và khi họ xây dựng là họ làm rất là nhanh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 Vâng, hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate. Anh chị muốn tìm hiểu uh, uh, những cái thiết kế của căn hộ mẫu thì Giang xin mời anh chị đến uh, nhà mẫu An Gia Gallery để mình tìm hiểu chi tiết qua những căn hộ mẫu anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate. Xin chào anh chị. Bye anh chị.